For so long I was living my life Oh so wrong Always numbing my mind Battled on Building scars from the knife So far gone các bạn thấy ờ, cái video này của mình á mình nuôi á mình nuôi cá tàn hình đó các bạn nuôi cá tàn hình các bạn không thấy được cái đó tàn hình của mình nuôi đâu đéo tin đây cái, mùa tết này á cái mùa tết này cái mình mình ờ, tự nhiên cái mình ờ, trong một lần may mắn may mắn của mình mình nuôi được cá tàn hình mình nhân giống mình nuôi à, cá tàn hình này rất là dễ cho ăn gì nó cũng ăn ăn cũng được trùng huyết cũng được tim bò đông lạnh cũng được cái gì cũng ăn hết đó. các bạn có thể thấy được à, các bạn có thể thấy được trên cái video của mình á à, mình thay nước rồi mình vệ sinh này nọ cái tàn hình nó chạy vòng vòng vòng vòng vòng mà các bạn không thấy được đâu Đấy. cái này là cái bãi này, này nếu tính ra thì được cũng khoảng chừng à, gần à, gần gần một tháng rồi 15 ngày 15 ngày có hơn 15 đến 20 ngày Đấy. rồi à, mình ờ, cứ nuôi về hoài Đấy, 15 20 ngày nay mình à, vệ sinh trong những ngày Tết này cái à, nghỉ Tết hoài nghe cái dịch nghe cái lịch đó, ví dụ như à, 10 tây một tay là một tay là bắt đầu đi làm lại à, nghỉ Tết rồi làm lại xong cái tới 10 tay 10 tay xong tới tới 15 tay đó, hiện nay là hôm nay là cái ngày đó là cũng là một cây rồi à, tối ngày bữa nay là ngày 31 mơ là một cây rồi đấy mà hình như là mình cũng không rành nữa nhảy viết hình nó bị điên hay sao đấy. rồi à, nước rất là trong à, nước rất là trong ngày ba và công tôi và mình báo cho các bạn hay rằng khi các bạn setup cái bãi này thì cái cái tầng ở dưới á, tầng ở dưới các bạn nên để xa xa cái dách ra còn không thôi là nó sẽ bị bị nghẹt bị nghẹt nước bị nghẹt nước này, nó hút nè cái máy hút này nó hút thấy nó 8 quát á trên hút mạnh lắm á không phải nè nó hút nước nước nó sẽ lưng lưng lưng lưng khó chịu nhìn nó khó chịu lắm Đấy. rồi mình à, mình lấy cái cây uh, lan nước cái cây uh, à, xin lỗi không phải lan nước mà là lấy lấy lá dài ở bên kia qua cái mình đem qua đây Đấy. thì trong vòng uh, một ngày mình mở cho nó sáng 3 à, tiếng à, sáng là sáng 3 tiếng và 3 tiếng à, cho nên là nó cũng có quan học thì quan học thì quan học chứng bằng chứng là mà thấy à, khi mà mình thì uh, nó không có cái dồi nó không có cái cái cái cái ngọn mới nhưng mà sau khi mình chăm sóc một cái cây cái, cái cái lá chầu bà này thì khoảng chừng hơn một tuần hơn một tuần thì mình thấy nó có những cái chồi mới các bạn đó còn những cái, cái dồi những cái dòi nhờ lồi súng súng tay gơ nè là mình cắt bên kia qua nhưng mà mình à, mình đang test thử các bạn cho các bạn xem thì hôm nay cũng là ngày thứ hai rồi à, hôm nay cũng là ngày thứ hai rồi mình test thử cho các bạn xem để các bạn có thể biết được rằng là mình có thể mình cắt cắt ở bên kia qua tại vì cái cây này nó không cần phân nền nó không cần phân nền nó không cần co 2 luôn nữa Đó. không cần phân nền không cần co 2 và và mình làm từ cái khúc gỗ bỏ đi cái khúc gỗ bỏ đi khúc gỗ này là khúc gỗ uh, cây uh, cây mai cây mai sùng đó. rồi mình lắp vô mình lắp vô rồi xong rồi sau khi mình lắp vô rồi đó thì nó nó bị một cái tình trạng là nó nổi lên nó bị xúc keo ra nó nổi lên là tại vì mình dán keo nó quá quá dở đi mình dán keo nó không không dính hết không dính hết mà cái cây thì nó nặng cái cây khi mà nước nó đây đầy rồi nó nổi nổi lên luôn nó nổi lên đó áp lực nước nó đẩy lên đẩy lên thì mình ờ, mình lấy thêm hai cục đá hai cục đá để hai cục đá tiger để mình dằn nó xuống đó cho như bố cục này nó hơi hơi không không đẹp không không đẹp theo ý của mình đó, không đẹp theo ý của mình thì à, khi một tháng mình trôi qua thì thi 15 khi những ngày đầu á những ngày đầu mình làm đó thì à, à, nó nó rất là đẹp mình quay cho các bạn xem rất đẹp nhưng mà bây giờ sẽ thay đổi thêm này thay đổi thêm mỗi ngày một mỗi thay đổi thêm rồi sau sau cái những ngày tết này á, mình sẽ thêm những à, chú cá thêm để dạ, chung với chú cá tàng hình của mình đó, ha. rồi kính chúc các bạn một ngày vui vẻ rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian à, theo dõi cái video của mình rồi, xin chào tạm biệt rồi sau khi à, mình à, lót được mình để vật liệu lọc thì ở dưới tầng dưới đáy là mình để một miếng bông xanh trên đó là mình để um, bốn miếng thanh bốn cây bốn cây thanh sứ uh, sứ vàng loại lớn nè khúc thì uh, trên nữa thì mình để là uh, <coughs> nhâm nhâm thạch trắng đó. À, mấy bạn thường hay kêu mỹ miều là đá lông vũ rồi trên nữa thì mình để là à, bông lọc 3D à, trên nữa thì mình để là à, một cây đèn UV Đấy, cái đèn UV cho các bạn xem đó. rồi à, trên nữa cuối cùng mình lấy là một cái bông lọc đó. bông lọc rồi, ờ, ngăn ngăn này ngăn thứ nhất đầu tiên nước chảy vô các bạn nước nó sẽ chảy vô đây đó các bạn sẽ thấy được cái nước nó đạp vô không nước nó đạp, đạp vô đây và khi mà nước nó đạp vô rồi tới ngăn bên đây nhưng bên đây mình để dưới cũng đi ra như vậy nhưng mà mình có thêm mà ờ, có thêm là than than củi à, mình mình ở đây mình ờ, trong cái những cái video clip mình làm á thì trong hai năm nay đó mình nuôi cá thì lúc nào mình cũng để than củi trong này hết đó. thì ai ai chê tôi á đây là than củi các bạn thấy thấy được nó màu đen đen không là than đó, đó. Thì nếu mà bạn nào chê mình thì mình đồng ý mình chịu ok mình uh, xài những vật liệu mà cổ xưa ok nhưng mà à, đối với tôi á thì đây cũng là đủ rồi đủ để tôi làm một cái bể à, cũng là mình làm một cái bể ờ, bình thường mình chơi thôi chứ mình không có thể là mình nói được nói được thì mình làm cho các bạn xem à, một kinh phí nó nhỏ à, tất cả những cái đồ này là mình mua rồi hết nè mình chỉ tận dụng lại thôi mình không có cái gì hết à, khúc lũa mình cũng lụm nè à, khúc lũa mình cũng lụm nè rồi mình chỉ mua mua cái miếng phôm thôi mình chỉ mua cái miếng phôm về mình tự dán nè đá là mình phải mua nè đó, đá đen da lai nè mình phải mua nè rồi à, sỏi sàn suối nè mình phải mua nè đó. mình chỉ sửa lại cái cái cái cái vách nè đó. rồi à, cái đèn nè nên mình đi mua mình chỉ mua là cái kẹp nè kẹp mua fan là 45 ngàn một cái nè rồi cái này mình tự chế nè ống nước nè đó ống này ống ống đi dây điện ống ngủ nè đó là cái đèn này mình đèn đèn cũ nè đèn cũ nó có chế độ à, ba chế độ mà giờ còn có hai chế độ thôi đó là đủ trên cái bãi biotop này Đấy. các bạn thường hay nói bãi biotop nè cái này mình mua lâu rồi giờ mình để dành mình xài đó à. bây giờ các bạn tự các bạn cái cây này mình lụm nữa nè khi củi bỏ đi nó là cái gốc mai thôi cái gốc mai mà gốc mai xù à, gốc mai xù mà ta bỏ đi rồi người ta không cần tới nè người ta còn à, người ta không cần tới rồi rồi người ta bỏ ông anh mình ông anh mình mới lụm lụm đem về lụm đem về hôm qua đó hôm qua đó mình à, hôm qua đó là mình à, nước rất là nước nước anh em à, hơi đục hơi đục mà tại vì nó chưa có qua xử lý sáng nay mình tính mình tính là sáng nay mình tính xử lý là mình à, xử lý là cái nhà nhà máy lọc nước nè cái nhà máy lọc nước này chưa xử lý hết à, bây giờ sáng nay thì mình à, mình thấy là nó nước bắt đầu nó trong rồi nó trong thì mình cho vi sinh vô thì mình thường thường mình xài ở đây là mình xài vi sinh của hãng vi sinh cái chai màu đen đen đó Extrabio à, Extrabio mình xài Extrabio không à chứ mình à, mình cái vi sinh mà loại BSB đó vi sinh mà loại BSB với siêu vi sinh 10 ngàn đó thì mình cũng nghĩ à, nghĩ xài luôn rồi mình chỉ xài vi sinh Extrabio còn bây giờ có một loại multibio nữa nhưng mà mình chưa xài tới multibio mà mình chỉ xài extra bio thôi đó. ở đây mình không có quảng bá hãng nào hết tại vì người ta đâu cho tiền mình đâu quảng bá rồi uh, mình nói cho các bạn biết để các bạn cần các bạn mua đó. mình có nhiều người có nhiều người nói um, có nhiều mình cũng lên mạng mình cũng lên mạng rồi mình cũng tìm hiểu mình cũng hiểu được rằng là vi sinh thì chỉ cái nào nó cũng như nhau thôi nó không có nào tốt như nhau nhưng mà mình xài về lâu về dài đó mình mới lọc lượt lần mình mới lọc lại rồi mình mới có kinh nghiệm mới lọc lại thì mình xài extra bio là ổn ok nhất à đối với mình thì ok nói với các bạn các bạn có thể mua loại vi sinh của Mỹ của hãng ờ, Mỹ Sechem á à, mấy cái hãng Mỹ đó rồi vi sinh mắc hơn cũng được tùy mấy bạn có kinh nghiệm có kinh phí thì bạn mua nhưng mà mình còn có người tự làm nữa đó nhưng mà vi sinh đó tôi nói thật các bạn nếu mà tự làm vi sinh đó thì coi như đưa vô nước thì nó nguy hiểm tất cá các bạn nguy hiểm tất cá lắm nó bị ô nhiễm dòng nước mình không biết rằng mình không có thử nghiệm mà mình cũng không có thử nghiệm nhưng mà mình đã trải qua rồi đã trải qua rồi mình lọc lựa lại thì chỉ có extra bio hiện nay thì ok với bio là hai hãng đó nếu mà không có extra bio thì mua min bio đỡ cũng được ok đó thì uh, sau khi uh, nếu mà nếu uh, sau khi đó uh, uh, hết dịch hết uh, hết dịch đi hết dịch đi thì mình uh, mình sẽ mình sẽ mua mua mua rấy mua rấy để xung quanh nè à, cho nó sinh động thêm bây giờ thì mình à, tiến hành mình đi mua cá đi bây giờ mình sẽ mua 10 10 con 10 con muốn 10 con muốn à, 10 con muốn thả vô cái bể này à, ha chơi thôi nước nhìn ổn định rồi giờ mua cá thả vô là chuyện bình thường ha